Hello。 Lê Mai xin kính chào tất cả các bạn nha Thì à, Lê Mai lại tiếp tục đến từ hệ thống bao cao su siêu thị 18 Ngày hôm nay Lê Mai xin giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm Bowerman màu xanh cá ngựa này Đối với dòng sản phẩm Bowerman màu xanh cá ngựa thì một hộp thì nó gồm có 12 cái nha mọi người Và nó được xuất xứ từ Hàn Quốc Và cái à, à, ngày sản xuất và hạn sử dụng á, thì mọi người xem kỹ dùm em ở phần phía dưới đấy Nó được in sẵn ở trên bao bì nha mọi người và đây là cái mã cốt của dòng sản phẩm Bowerman màu xanh cá ngựa này nha thì um, đối với cái dòng sản phẩm Bowerman màu xanh cá ngựa này á thì à, giúp cho các bạn á, là chống xuất tinh sớm nè giúp các bạn là kéo dài được cái thời gian quan hệ và nó được làm bằng 100% mũ cao su thiên nhiên là bao cao su siêu mỏng nó có chất gây tê giúp kéo à, giúp các bạn nam giới kéo dài được cái thời gian quan hệ cho bạn thân mình thì um, những bạn à, nam nào á, mà bị yếu sinh lý hay là bị xuất tinh sớm thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm bao cao su Bowerman màu xanh cá ngựa này sẽ rất là tốt và à, rất là đảm bảo được an toàn sức khỏe cho các bạn các bạn đừng có lo ngại hay là um, sợ về gì về vấn đề sức khỏe của các bạn bởi vì bên uh, Lê Mai bán hàng cho khách hàng rất là chất lượng và uy tín nha các bạn nha thì những bạn nào á mà à, muốn quan tâm hay là muốn mua hàng à, à, ủng hộ bên Lê Mai á thì các bạn hãy truy cập vào các cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả các bạn à, các bạn có thể đăng ký tại đây bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm các bạn hãy nhanh tay đặt hàng lên nha các bạn bởi vì số lượng có hạn à, những cái sản phẩm của bên à, Lê Mai bán á, thì rất, à, bán rất là chạy và à, khách hàng đặt à, với số lượng rất là đông cho nên sợ các bạn mà chậm trễ hơn người ta thì các bạn ờ, ờ, sẽ rất là tiếc ừ, cái sản phẩm mà mình lựa chọn á các bạn các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.